nhưng mà mình thấy thì à, background có vẻ hơi lạ một chút thì ngày hôm nay Finally Tiên có thể giới thiệu cho mọi người là tụi mình đã có một cái building riêng rồi và bây giờ tụi mình sẽ uh, sửa lại building này và sẽ làm vừa to lâu của mình cũng như là một à, văn phòng thì à, hiện tại tiên đang đứng ở đây là office cũng như là văn phòng của tiên Rồi ờ, như mọi người đã thấy đây là một cái office của No và cả Hơ luôn Thì ở đây á, cái plan của tụi mình á, mai mốt á, sẽ là một, một chỗ cho tất cả các bạn staff làm việc Và sau cái uh, khu office á, thì ở đây mai mốt á, tụi mình sẽ làm lên một cái là một cái studio nhỏ của tụi mình luôn ờ, Để phục vụ cho công việc chụp hình nè, quay phim nè Rồi tivi nè có tủ nè xong rồi ở đây mình sẽ để một cái đèn neon à, cái đèn luôn cái nên là tầng 1 sẽ là uh, ờ, văn phòng của tường mình yeah. Dạ. và bây giờ mình sẽ đi tiếp uh, tới những cái phòng khác phòng này là cái phòng đối diện với phòng của mình thì uh, đây là một cái phòng cũng là công ty sẽ cho thuê luôn ra uh, bán đồ ở đây cái concept của cái building này á, là tụi mình sẽ làm một cái concept building là phần dưới là tụi mình sẽ làm luôn ra và ở phần ở trên cùng là rooftop thì tụi mình sẽ cho một cái quán cà phê thuê thì đó là cái fan của tụi mình nhưng mà trước mắt thì đây là một cái tầng mà tiên sẽ cho lô một brand thuê cho nên là tiên cũng đang đi một vài lô một brand rồi và nếu bạn lô một brand nào muốn cho join thì cứ uh, email tiên hoặc là liên hệ tụi mình thì tụi mình sẽ có những cái bản sách trả lời cho mọi người nha bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái tầng 2 welcome đây sẽ là của Toy Story và Tiên cũng đã đầu tư rất là nhiều thứ trong cái soi này phần bên này Tiên sẽ làm là uh, phòng thử đồ cho khách xong rồi đây là cái cashier và hai cái bên này mình sẽ thấy uh, nó sẽ là hai cái chỗ treo đồ thì uh, hồi xưa là tới đây thôi là nó là cái ban công nhưng mà Tiên đã đọc cái phần này ra và Tiên dời thẳng luôn để cho đó thì cái phần này sẽ là một cái một cái vòm rất là xinh thì bây giờ mình sẽ qua đến phần bên này bên này á thì thật ra nó đang giấu ở dưới nhưng mà cũng đang sửa khá là nhiều cho nên là bây giờ nhìn vào thì nó cũng đang hơi messy một chút nhưng mà sau này mà làm hết được cái building này rồi thì nó sẽ nhìn rất rất là đẹp khi mà có rất là nhiều local brand tham gia vào chung với tụi mình yeah. Dạ, nếu mà mấy bạn nào mà cần uh, cái diện tích của cái phòng này á, thì mấy bạn cứ liên hệ tụi mình ừ. à, tại vì thực sự những cái phòng mà tụi mình cho thuê á, thì nó cũng sẽ có kích thước bằng nhau hết và rất là rộng luôn có cả toilet ở trong nữa nên mọi người không có cần phải lo là share toilet chung với ai hết ok chúng ta sẽ đi lên với tầng 3 cái diện tích của cái phòng này á thì nó cũng bằng cái so của Missouri um, nhưng mà nó được một cái là nó sẽ là nửa bên trong và nửa bên ngoài nên là mọi người thấy là nó sẽ có ở bên ngoài này nữa đó thì đi ra ngoài đây nó sẽ có nửa bên ngoài này nữa thì mấy mấy bạn muốn làm gì cũng yeah. Dạ. có thể làm được thì thì với một cái không gian như thế này á, thì uh, tụi mình hiện tại á, cũng đang suy nghĩ cho những cái quán cà phê nhỏ nhỏ ừ. uh, cute vô nè hoặc là ừ. những cái ờ, studio chụp hình đúng rồi à, cũng rất là hợp với cái vai uh, ờ, cho mấy bạn luôn á yeah. phiên bản đang để nó rất là thô và à, đợi những cái brand nào vào mà muốn sửa thì có thể sửa được nhưng mà tại vì hiện tại thì Bill cũng không có sửa quá là nhiều tại vì không biết là concept của các brand nó như thế nào à, bên này thì cũng sẽ có một cái phòng nữa nói chung là à, tầng thì mình phải có tổng cộng là năm tầng là cái đó là cũng là cái phòng này nó cũng như vậy phải có như vậy và bây giờ sẽ đến lên cái tầng rooftop chúng ta tới với tầng trên cùng là tầng thứ năm thì tầng thứ năm á là concept của tiên từ đầu là tiên đã muốn cho thuê cà phê rồi tại vì cái tầng này nó rất là to mọi người mọi người sẽ thấy là cái diện tích ở đây từ đây sau xuống kia là tầm 16 mét là ngang khoảng 4 mét cho nên là tổng diện tích thì nó rơi vào tầm khoảng 6 nhân 14 à, 16 nhân 4 em ơi mình, mình không biết cái diện tích á thì uh, mọi người có thể thấy á, là nguyên cái chỗ này nó sẽ bằng cả cái phòng ở dưới hai hai cái phòng ở dưới gộp lại luôn nên nó sẽ rất là rộng và phù hợp với cà phê đó mọi người yeah, dạ, rất phù hợp với cà phê hoặc là những cái nhà hàng nhỏ tùy theo sở thích của mọi người nhưng nếu mà là Kyle làm thì Kyle sẽ recommend cà phê tại vì nếu mà mọi người nhìn xung quanh cái view á thì nó rất là chill rất là hợp với uh, cà phê buổi tối luôn Ok, thì đó là toàn bộ ờ, building của tụi mình đó mọi người Thì ờ, ở dưới đây là phần cuối cùng thì ở đây tụi mình sẽ làm cái bãi gửi xe cho tất cả local brand và cà phê luôn Nên mọi người đừng có sợ là sẽ không có chỗ để xe cho mọi người Mọi người yên tâm nha là nói chung là nếu như Tiên nói rồi Tiên cũng ờ, rất là nhiều công sức cũng như là thời gian vào vấn đề và vui và cái này nữa cho mọi người cho nên là chắc chắn là cái building này nó sẽ rất là đẹp như là sẽ các bạn các bạn trẻ chẳng hạn thì tiên ờ, mong là khi mà mình khai trương thì sẽ có rất là nhiều bạn trẻ tới như là check in chụp hình các kiểu dạ. và uh, địa chỉ ở đây là nằm ở 46 dạ. sạc chị ba trường Nguyễn khoát cho mọi người quận nhất đây là một cái khu hiện tại đang rất là sầm uất và thời trang như là ăn uống luôn nên là các mọi người nào có muốn kéo qua xem thử thì mọi người cứ liên hệ với mình để ờ, biết thêm thông tin nha video này cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ờ, xem hết cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Exactly. Dạ, Peace.